số 9 Đào Liên Bố Bùi Trọng tú số 3, số 12 của Việt Nam Và đội bóng bây giờ vị trí thứ tư là đội bóng Thanh Sóc Đã có lỗi việt vị Kính thưa quý các bạn Quả bay lên đánh đầu của Văn Tuấn Đứng lại, đứng lại live stream trực tiếp ở trên spot để quý bạn có thể theo dõi rất hay và tổ chức đá phạt góc quá tốt của các thủ hết xe người băng vào đánh đầu ở trong pha bóng đó là duy khả và bóng trong thì vẫn phải bình phương Việt không đâu rất đáng tiếc và đeo bóng là rất tốt của duy vũ và hỗ trợ của Duy Khả bóng hết. cú sút bóng rất tốt của số 10 và nếu tận dụng tốt hơn họ có thể đã có bàn thắng tiếp đã có lỗi của Kim Tài người vừa bị phản lỗi đó là trung vệ mang áo số 13 Bùi Đức và cái bóng rất nhanh hai hai và rồi một pha phạm lỗi xứng đáng để nhận trước thời hoàng và đang là số 10 Không biết Có báo tiếp theo có đi có sân nào Phải không Đánh đầu hơi nhẹ Và đang là cầu thủ của Mỹ Chúng ta Không vào Đó là cú sút của Ngọc Thiện 97 Nâng nghe Không được Đó là đi xuống mặt Nguyên Wow Tỷ số đã bắt đầu một đồng dành cho áo đồ của mình đó là bàn thắng của số 2 Quỳnh Nam rất hay bóng đã rồi vào sang rất đáng tiếc và và xoay người và tung rút bằng chân trái đã có lỗi của Huỳnh Thái Đức Và lần này người vào sân sẽ là Công Hưng Cầu thủ mạo số 13 Huyết Không vào Quả bóng của Văn Tuấn Người vừa có pha săn hạn chế phòng có biết đâu có ấy Đi Tỷ số là 2 1 dành cho các đội FC Long Người vừa ghi bàn đó là tiền đạo Lê Kim Bảy 2 1 cơ hội vô đăng dành cho đội SC Long vào góc phạm đối rồi cự ly quá đá phạt là rất rộng và như vậy thời gian đấu chính thức trận đấu đầu tiên của giải bóng đá Tây Cúp Ba Nhân mở rộng lần thứ hai năm 2020 đã kết thúc Kết thúc trận đấu, cao thủ SC Long giành thắng lợi với tỷ số 2-1 với pha làm bàn của số 12 Kim Tài và số 11 Duy Kha, Bàn thắng duy nhất được ghi bên phía các thủ Mỹ được thực hiện bởi alo số này là thi đấu